Xin chào quý vị các bạn ở với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi à, mang đến các bạn đó là một sản phẩm máy à, trộn nguyên liệu đấy, đấy là máy à, khổ lớn dùng cho các trang trại để trộn nguyên liệu thức ăn cho gia súc gia cầm đấy, thì đây chúng ta cùng đi nhìn qua tổng thể của máy nhé đấy, thì máy toàn bộ làm bằng inox sáng bóng dễ vệ sinh đấy, từ chân máy đến lồng máy các thứ đấy máy này. đấy thì uh, máy sẽ gồm những bộ phận cơ bản như là đầu tiên đó là motor đấy. motor nó sẽ sử dụng motor 1,1 kW motor dây đồng đấy, motor của toàn phát 1,1 kg chạy sử dụng điện 220V điện dân sáng gia đình thì uh, motor sẽ được kết nối uh, bu ly với à, cái trục bên trên nó, nó chạy bằng vòng xích Đấy, rất là chắc chắn này Đấy. đảm bảo độ bền cũng như là độ chắc chắn của máy Đấy, thì à, cái bu ly à, bánh đà to trên này sẽ đi thẳng vào cái trục của vòng xoay bên trên Đấy. thì ở chỗ motor sẽ được kết nối qua một cái công tắc như này on off Đấy sử dụng thì bật on khi tắt thì bật off là nó sẽ tắt máy đấy thì ờ, đây là chân máy này chân máy là bằng inox ống này đấy rất là chắc chắn này đấy dưới chân sẽ có những lớp cao su như này đấy, để đảm bảo máy không bị rung lắc cũng như là không bị ờ, gây tiếng ồn quá mức trong quá trình sử dụng đấy thì ờ, đây là cái bệ bệ đỡ bệ đỡ ở dưới này sẽ có bánh đà đấy nó sẽ vòng xích như này đấy ngoài chế độ màu xích đấy. bánh đà motor sẽ được uh, kết nối qua một cái giá như này đấy, kết nối qua con giá đỡ như này đấy, bằng bốn con ốc đấy thì uh, cái giá đỡ như này sẽ một phần là chúng ta sẽ tăng được cái độ căng của xích ví dụ như trong quá trình mình sử dụng lâu dài ấy, mà vòng xích mình nó bị trùng đi thì chúng ta chỉ cần uh, rời con ốc này sang bên này đấy cho nó sang bên này đấy, thì chúng ta sẽ căng được căng được xích và chúng ta chưa chưa cần phải đổ xích à, đấy. còn ở phần dưới chân sẽ được thiết kế ở sau này sẽ có hai vòng bánh như này hai bánh xe đấy để tiện trong việc di chuyển đấy, chúng ta chỉ cần ngửa máy về sau và đẩy bánh xe đẩy bánh đẩy máy đi thôi đấy, bánh xe lăn đi rất là tiện lợi đấy. thì ở còn ở trên này đây là cái lồng để trộn nguyên liệu đấy lồng khá là lớn này ở trong này sẽ có cái trục trục xoắn khi chúng ta trộn đổ nguyên liệu vào nó sẽ trộn như mình đấy, trục xoắn này nó chạy theo cái hố xoắn đi xuống bên dưới đấy rồi ta để ở ngay dưới này dưới cùng đây đấy sẽ có một lớp này nó ở sát với cái thành ở dưới để nó gạt nguyên liệu sau khi trộn xong một phần khi chúng ta chưa chưa cho máy hoạt động thì máy cái này nó sẽ gạt lên đấy, nó đảo nguyên liệu lên liên tục liên tục đấy còn khi xong chúng ta chỉ cần gạt mở cái nắp này ra nắp ở ngay chỗ đầu miệng này đấy rút lên đấy, rút lên thì nguyên liệu sẽ ra thôi còn khi trong quá trình máy sử dụng như đóng lại đấy ở đây cũng có dám một cái cảnh báo là không nên để chạm tay vào cái trục này đấy, trong quá trình máy sử dụng thì chúng ta không nên trục chạm vào cái rất là nguy hiểm thì à, cái phần trục sẽ được thiết kế thấp hơn so với cái mặt à, mặt mặt thùng đấy ra vườn tầm độ 10 à, 15 phân đấy thì để an toàn trong quá trình mình sử dụng mình có thể đổ trực tiếp vào mà sẽ không bị à, vướng vào cái trục này sẽ gây nguy hiểm đấy. thành lồng có thứ làm bằng inox này chắc chắn này đấy nó còn vô như này thì uh, máy một lần mình đổ nguyên liệu vào được hơn 70 kg nguyên liệu đấy để trộn một trong một lần rất là tiện lợi máy lớn Đấy. thì uh, máy được sử dụng trong uh, công việc như là trộn nguyên liệu thức ăn cho thủy sản này gia cầm gia súc Đấy. tiện lợi sử dụng cho gia đình hay là trang trại thì uh, máy này toàn bộ được làm bằng inox nên uh, rất dễ vệ sinh sau uh, một ngày hay là sau một lần nhìn sử dụng xong ấy chúng ta chỉ cần đổ nước vào đổ nước vào trực tiếp thì nó sẽ chảy ra ngay đầu dao này đấy, rất là tiện lợi đổ nước vào chúng ta chùi vào trong này tiện lợi chỗ đấy đấy máy sử dụng để gia đình thôi máy thì tổng thể nó cao tầm khoảng uh, gần một mét đấy. nó được uh, à, 5 gang 2, 3, 5 được 5 gang Năm tay thì nó tầm khoảng 1 mét đường kính nó tầm khoảng uh, à, 70 một lần mình à, trộn được 70 à, kg à, nguyên liệu để vào trộn đấy thì sau đây tôi sẽ cắm máy chạy thử cho các bạn xem nhé đây thì sau đây tôi sẽ cắm máy cho các bạn xem máy sử dụng điện 220V Đấy. rồi bật on lên Đấy. sử dụng rất là đơn giản thì à, sau này chúng ta chỉ cần khi cần di chuyển ra đổi máy ra sau đấy khi cho bánh xe nó nằm xuống đất thì nó để sẽ đẩy đi thôi rất là tiện lợi đấy. Vâng, đấy thì à, các bạn có nhu cầu muốn mua máy trộn nguyên liệu thực phẩm hay là những à, máy về bên nông nghiệp công nghiệp thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ số 1 lô TT3 khu nhà Ngũ Hiệp xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi đây có cái màn hình đấy các bạn à, vui lòng liên hệ qua hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là những à, chương trình khuyến mãi hay là những phương thức vận chuyển đấy. thì cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn quý bạn rất nhiều